you các bạn, à, chuyện là mấy ngày trước mình đi nhập viện mổ chỉ nên mình làm cái series video này để chia sẻ những trải nghiệm của mình à, mà thật ra thì mục đích của mình là tâm sự lãm nhảm là chính thôi à, vì đối với mình đây là một trải nghiệm khá là đặc biệt, thật sự là đáng nhớ nên mình muốn lưu lại nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho những bạn mà đang có ý định mổ chỉ mà đặc biệt là mấy bạn đang sống tại Đài Loan hoặc là quan tâm về cơ sở vật chất bệnh viện ở Đài Loan à, về những cái quy trình bạn sẽ gặp ờ, lúc mà nằm viện ở Đài Loan nè rồi ờ, phòng nội trú ở Đài Loan nhìn ra sao nhập viện cần mang theo những vật dụng gì mổ chỉ có đắt không và nhiều nhiều thông tin khác nữa ờ, mình muốn kể lại chi tiết nhất những cái trải nghiệm của mình và chia sẻ mọi thứ mà mình biết nên là thông tin hơi nhiều ờ, vậy nên là mình sẽ chia chia ra làm nhiều phần nhiều video trong cái video tập 1 này mình sẽ chia sẻ về quy trình nhập viện, quá trình phẫu thuật và thủ tục thanh toán chi phí xuất viện. Nói chung là những sự vật sự việc diễn ra ở bệnh viện ha. À, còn các phần sau sẽ có một phần chia sẻ quá trình dưỡng thương ở nhà và những cái chú ý sau khi mổ cùng với um, kinh nghiệm người thật việc thật rút ra từ bản thân của mình dành cho mấy bạn mà có ý định mổ trĩ. Ờ, sau đó sẽ có một phần riêng phân tích kỹ hơn về các cái chi phí nằm viện của mình và về hệ thống bảo hiểm y tế của Đài Loan để giải thích tại sao mình đi mổ đã không mất tiền mà cuối cùng lại lời một khoản tiền sau khi đi mổ nữa luôn á mấy bạn ờ, thì trong video sau mình sẽ liệt kê chi tiết mọi hóa mọi chi phí trong hóa đơn cho các bạn rõ ha ờ, còn phần cuối sẽ là chia sẻ thêm về cái lần mình đi tái khám sau khi mổ ờ, lần này mô tả kỹ hơn các cái thủ tục cơ bản tại bệnh viện và bonus thêm nhiều hình ảnh về khu trung tâm thương mại lộc trong lòng đất bên dưới bệnh viện ha Ok và trong video ngày hôm nay là nhật ký đi viện của mình um, Đây đây là những cái nội dung mình sẽ trình bày trong video phần 1 này à, Nếu mà bạn nào quan tâm phần nào thì có thể trực tiếp tua đến thời gian tương ứng của cái phần đó Như mình để trên, như cái thời gian mình để sẵn trên màn hình nha à, Nhưng mà tất nhiên mình vẫn mong mấy bạn có thể xem từ đầu đến cuối để mà không bỏ sót thông tin nào Cũng như là để nghe mình lãm nhảm cho hết à, Ok thì kể về tình trạng của mình tình trạng bệnh của mình trước với lại à, quá trình thăm khám mình bị thì chắc cũng lâu rồi năm sáu năm gì đó rồi đó mà trước giờ thấy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều với lại mình nghĩ của mình cũng nhẹ không có bị chảy máu hay gì ờ, chỉ cảm nhận là có một cái cục thịt bé bé dư ra thôi nhưng mà mình nghĩ là sống với nó cả đời cũng không có ổn á ví dụ như mỗi ngày mình đều tập thể dục tập mông tập bụng thì có nhiều cái động tác nó ảnh hưởng sâu đến búi trĩ nên là được khuyến nghị là không có nên tập rồi mình cũng đạp xe đạp mỗi ngày nữa ờ, với lại mình nghĩ bộ mổ bỏ hẳn đi á, thì sẽ khiến mình tự tin hơn ờ, đó thì mình cũng có đi khám đi thăm khám một thời gian dài trước khi mổ ờ, ở một cái bệnh viện gần nhà ờ, xong rồi đến cái lúc mà mình đi gặp bác sĩ đặt lịch mổ á, mình suy nghĩ rất là đơn giản luôn không có nghĩ gì nghiêm trọng hết á chỉ nghĩ là à hôm bữa bác sĩ nói là mổ cái này không có tốn nhiều tiền với lại cần nằm viện 3 ngày là xong um, ok mổ dứt luôn cho rồi chứ tuần nào cũng đi tới lui bệnh viện lấy thuốc cũng không có gì tiến triển gì hết mà còn tốn tiền tốn công sức tốn thời gian dài dài ờ, thế là mình chốt lịch luôn 5 ngày sau đi mổ trời không nghĩ gì xa xôi luôn á xong ờ, đặt lịch hẹn mổ xong thì mình mới về nhà kể cho bà chủ nhà của mình biết là uh, mình đặt lịch mấy ngày nữa đi mổ xong bà có vẻ sốc lắm bà hỏi ủ sao gấp vậy rồi à, bồ bị nghiêm trọng lắm sao mà phải đi mổ à, rồi hỏi là có ai đi theo chăm bệnh chưa trời lúc này mình mới nghĩ tới cái khoản này luôn xong bà còn hỏi là ờ, có đọc trên mạng coi người ta nói ông bác sĩ đã mổ có mát tay không các thứ các thứ xong bà còn nói là bình thường người đài họ chỉ có quyết định đi mổ trong trường hợp là nếu như mà không mổ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng chứ mà vào phòng mổ thì bao nhiêu là rủi ro rồi có người mổ xong bị nặng hơn các thứ các thứ là mình cũng thấy lo lo ờ, nói chuyện với bà xong thì mình liền gọi điện cho má mình nói chuyện xong má mình cũng tá hỏa luôn lo lắng lắm luôn á do mình đặc biệt là ngày xưa mình bị bệnh tim bẩm sinh ở ờ, lúc mà mổ xong rồi bác sĩ dặn dò là phải thận trọng sau này nếu mà phải làm phẫu thuật do mình sẽ bị dễ bị ờ, nhiễm trùng máu hơn là người bình thường ờ, sau lúc này mình cũng bắt đầu hoang mang <laughs> xong rồi đi search xem các thông tin về mổ cái này và những cái điều chú ý ờ, thì may mắn mình tìm được một cái blog của một chị người đài Chị đó viết nhật ký chia sẻ về quá trình chị đi mũ chỉ mà bài viết đó mới lắm, mới có khoảng 2 tháng trước thôi. Ờ, xong chị ấy viết chi tiết lắm, nhật ký từng ngày luôn. Xong mình có đọc rồi có dịch ra tiếng Việt. Ờ, nếu mà các bạn nào cần thì comment email để mình ờ, gửi tham khảo ha. Ờ, thế là mình đọc qua các cái bài chia sẻ của chị ấy xong rồi mới có được một cái nhìn nghiêm túc về việc đi mũi chỉ này đọc xong mới hình dung được là có bao nhiêu thứ cần phải lo chứ không phải như mình nghĩ đơn giản uh, sách vali vô bệnh viện nằm 3 ngày mổ xong là xong uh, đọc xong mình thấy lo quá xong lúc đó mới thật sự tin lời bác sĩ nói bác sĩ nói là nằm viện xong thì phải um, nghỉ dưỡng một tuần không đi làm được đâu vì nó còn đau uh, mà tại lúc ổng diễn tả ổng diễn tả nhẹ nhàng lắm kìa mình nên mình nghĩ là à chắc mình khỏe hơn người bình thường nên là chắc đau ở mức độ đó mình vẫn đi làm được thôi nhưng mà đọc xong bài của chị đó mình mới thật sự hình dung được ý nghĩa của, của cái chữ đau tại vì mình sẽ động dao kéo ngay cái chỗ mà nó ảnh hưởng đến mọi hoạt động đi đứng ngồi nằm luôn mà nên là thật sự không thể không nghỉ dưỡng đâu ờ, thế là mình hủy lịch mổ lần đó đợi đến dịp tết dùng ngày nghỉ dùng ngày nghỉ Tết dài ngày á, để dưỡng thương à, nên vừa rồi là mình nhập viện Tết tối 23 Tết à, tức là tối thứ năm mình nhập viện xong thứ sáu mổ xong rồi thứ bảy xuất viện thì lúc mà mình đến gặp bác sĩ để xếp lịch mổ thì bác sĩ sẽ ghi giấy phép nhập viện đưa cho mình ờ, là cái này này nó gọi là ờ, ru duyên suy khởi trên Ờ, xong bác sĩ dặn là tới cận ngày á, sẽ có nhân viên bên bệnh viện gọi điện cho mình Xong mình về đợi thì trước ngày nhập viện tầm 2 ngày Thì sẽ có người ở bên bệnh viện gọi hỏi mình về cái ưu tiên giường bệnh của mình Nếu mà mình không muốn trả tiền thêm á, thì nằm phòng cơ bản bảo hiểm y tế sẽ trả hết Là giường 3 người hoặc là muốn thoải mái hơn thì chọn giường hai người hoặc à, chọn phòng có hai người hoặc là một người tiền phòng thì mắc hơn mắc hơn bao nhiêu thì cũng tùy bệnh viện nhưng mà như bệnh viện của mình ở thì nếu mà nằm phòng hai người á, thì mỗi ngày phải tự trả thêm 1.800 đại tệ nếu mà ở giường một người thì mỗi ngày phải trả thêm 4.000 còn có những cái phòng cao cấp hơn nữa nó có nó lên đến 16.000 đại tệ một ngày luôn á mấy cái uh, mấy cái phòng cao cấp á, mười mấy nghìn một đêm mình nhìn ra sao thì mình không có biết nhưng mà cái phòng loại cơ bản một người hai người ba người ấy, thì theo mình quan sát thấy thì diện tích các phòng là như nhau hết đó chỉ là uh, nhiều giường hơn thì không gian của mỗi người sẽ ít hơn uh, à hình như phòng một phòng một người một giường á cái phòng mà 4 nghìn một ngày á thì sẽ có thêm tivi với lại tủ lạnh mini riêng cộng với một bộ sofa nữa um, là cái lúc mà nhân viên gọi hỏi mình á thì họ chỉ có hỏi ờ, mình muốn ở phòng dạng nào để họ sắp xếp trước uh, mình được đưa ra hai lựa chọn lựa chọn ưu tiên hàng đầu và lựa chọn thứ hai nếu mà lựa chọn hơi nào không có thì họ sẽ chọn lựa chọn thứ hai cho mình thì mình thì ưu tiên chọn phòng ba người để không phải trả tiền thêm ờ, còn nếu mà không có phòng ba người thì mình sẽ chấp nhận ở phòng hai người ờ, rồi họ ghi nhận xong lại phải đợi đến tận cái ngày mà nhập viện á họ sẽ gọi lại cho mình báo cho mình biết là mình ở phòng mấy rồi hướng dẫn mình đến làm cái thủ tục nhập viện và tìm lên trên phòng ờ, thì mình nhập viện buổi tối thứ năm nên là họ dặn trước là khoảng trưa thứ năm họ sẽ gọi trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ trưa đến 1 giờ chiều ờ, phải để ý điện thoại ờ, hôm đó mình cứ ngóng điện thoại suốt luôn sợ tự nhiên không có phòng không được mổ hoặc là tự nhiên tình hình dịch covid phức tạp hơn cái họ không cho nhập viện nữa thì tiêu ừ, may sao lúc 12 giờ 32 thì họ gọi báo mượn hết sức luôn ờ, xong rồi lên đường thôi à, buổi chiều đi làm về thì lật đật ăn vội tí đồ rồi kéo vali đi tại họ dặn làm 8 giờ tối người ta sẽ trả phòng thì mình có thể đến mà nếu mà đến trễ thì sẽ có khả năng mất phòng căng thẳng vậy đó ờ, mà nhà của mình ở cách bệnh viện hơi xa nữa chứ đi xe buýt thì đi thẳng một chuyến là tới thôi à nhưng mà đi tận 40 phút luôn cái chỗ mà mình thăm khám trước đây á, cũng thuộc bệnh viện đó nhưng mà là trung tâm khám bệnh ngoại trú thôi còn à, cái chỗ đó thì gần nhà mình lắm còn cái nội trú nhập viện á, thì phải đến tận tổng bệnh viện chính của họ ở nay hủ nội hồ ờ, lúc đó đường hơi kẹt xe nhưng mà may sao lúc đến nơi thì mình cũng vừa kịp cái thời điểm mà mình tính lúc đó là 8 giờ kém 15 ờ, mặc dù ban đầu mình có xem hình cái khuôn viên bệnh viện trên Google Maps rồi biết nó to lắm nhưng mà không không nghĩ là từ cổng bệnh viện phải đi vào xa một đoạn xa ơi là xa từ cổng bệnh viện đi vào cái chỗ tòa chính của bệnh viện chắc hai ba bốn trăm mét gì đó mà không có một ai để mình hỏi được tại vì người ta toàn đi ô tô không à ờ, cái cảm giác lúc mà mình bước xuống xe buýt đó ngơ ngác kéo vali đi á, y như là mình đang đi du lịch đó mấy bạn y như là lúc mà mình đang trong quá trình đi tìm tới cái ờ, homestay mà mình sẽ ở vậy á vui ghê ờ, đây đây là cái tấm hình đứng từ cổng chụp vào bệnh viện chụp cái hôm mà mình xuất viện á ờ, nhìn cái tòa này nhưng đi vào thì không không có phải tới khu đó nha mấy bạn cái tòa này này không phải đâu mà là cái khu nhập viện với lại khu khám bệnh đều ở bên hông này nè khá là xa luôn ờ, đó là sau khi mình đến bệnh viện vài lần rồi mình mới biết trước cái hôm mà đi nhập viện á mình phải đi lòng vòng quá trời hỏi quá trời khâu mới đến được cái chỗ làm thủ tục nhập viện tại lúc này là ngoài giờ hành chính rồi nên là uh, mình sẽ làm thủ tục ở cái quầy dành cho cấp cứu ờ, chỉ cần có cái đơn cho phép nhập viện của bác sĩ là ok hết ờ, ở cái chỗ thủ tục nhập viện này á, mình sẽ đưa cho nhân viên cái thẻ bảo hiểm y tế với lại giấy phép nhập viện xong rồi nhân viên sẽ hỏi số phòng mà mình được thông báo rồi uh, họ sẽ đưa cái tờ giấy về thông tin phòng bệnh uh, để mà yêu cầu mình ký tên xác nhận uh, sau đó thì cái chị chị nhân viên đó bắt đầu nhập liệu nhiều thứ lâu lắm đợi chắc khoảng gần 10 phút luôn á uh, xong rồi thì chị đó sẽ in ra một loạt cái giấy tờ trong đó có mấy cái dạng mấy cái nhãn dán có thông tin tên tuổi ngày sinh ngày nhập viện khoa nhập viện số phòng số giường của mình để tí nữa mình sẽ đưa cho y tá ở trên lầu á để họ dán lên những cái thứ cần thiết cho mình ờ, vậy là xong ờ, tiền thì mình sẽ thanh toán hết một lần lúc mà xuất viện còn bây giờ thì không cần trả tiền bây giờ mình chỉ cần mang hết đóng giấy tờ này mang lên đi tìm phòng của mình thôi ờ, xong lại bắt đầu quá trình uh, đẩy vali đi tìm khu mình sống bệnh viện này đúng rộng luôn á mấy bạn bên trong bệnh viện còn có một cái quán trà sữa lớn rồi có 7-Eleven ờ, rồi mình còn thấy có một cái tầm có tầng hầm là một khu food court cái mẹ sữa chia ờ, mình cũng tò mò không biết khu này ra sao nhưng mà mấy ngày nằm viện thì mình không có dịp đi tham quan ờ, các bạn có thể đón xem video ngày mình đi tái khám để chiêm ngưỡng cái trung tâm thương mại bên dưới lòng đất của bệnh viện ha rồi quay lại quá trình chật vật đi tìm phòng bệnh mãi cuối cùng cũng tìm được tới cái quầy của cái cô mà phụ trách phòng của mình cô này thì không phải là y tá mà mình cũng không biết gọi là gì ừ, chắc là nhân viên tạp vụ hả ừ chắc vậy lên đến nơi thì mình đưa hết mấy cái giấy tờ mà nhân viên ở dưới quầy thủ tục đưa cho mình xong cô ấy cô ấy nhận giấy tờ xong rồi bắt đầu cắt cắt dán dán uh, vào mấy cái thứ mà mình cần á uh, trong những cái thứ đó có một cái giải vòng nhựa đeo lên tay cho mình cái vòng tay có dán cái nhãn có thông tin của mình đầy đủ thông tin luôn Ừ, tên tuổi mã bệnh nhân phòng giường xong rồi y tá đo đo huyết áp nhiệt độ cho mình ờ, trong quá trình tiếp xúc làm việc với mình đó thì nhân viên với lại y tá bao giờ họ sẽ cũng sẽ bắt đầu bằng cái câu là nhỉ trao sự mơ miễn từ hỏi em tên gì câu này nghe như hỏi con nít đó mấy bạn lần đầu tiên trong đời mà mình phải nghe câu này suốt mấy ngày liên tục như vậy luôn mà nói chung là mọi người ở đây ai cũng thân thiện cái này thì không cần quảng cáo rồi ha ờ, tạm xong xuôi thì cô ấy bảo mình là có thể về phòng trước rồi tí nữa sẽ có y tá tìm đến nói chuyện giải thích mọi thứ cho mình mà mình còn biết rồi bây giờ là đến phần review cái phòng bệnh này mấy bạn cái phòng bệnh nó nhỏ hơn mình tưởng tượng ờ, trong tưởng tượng của mình nó là một cái phòng không gian lớn rồi các giường sẽ được xếp so le đối diện nhau rồi um, kiểu uh, người bệnh sẽ nhìn thấy nhau kiểu ngồi lên cái là người này có thể tám chuyện với, với người kia kiểu như vậy á à, mà chắc kiểu này là ở trong phim ở trong phim mới có thôi còn thực tế ở đây là một cái phòng ba giường họ xếp liên tiếp nhau trải từ cửa phòng vào tường đối diện ờ, mỗi giường có rèm che vây lại hết rất là riêng tư ờ, không gian của mỗi người tầm 4 mét vuông á gồm một cái giường nè ờ, một cái bàn cao cao loại mà có bánh lăn có thể di chuyển được rồi uh, một cái tủ kéo ba bốn ngăn gì đó cái tủ kéo nằm ở dưới này uh, xong rồi um, có một cái giường phụ à cái này là cái ghế có một cái ghế êm nhưng mà cũng là cái giường phụ có thể sắp xếp ra để thành cái giường trong trường hợp mà có người thân của mình đi theo chăm bệnh đó uh, ờ, à với lại có một cái dãy ba cái tủ quần áo xếp liền nhau có đánh số thứ tự một hai ba mỗi tủ rộng chừng hơn nửa mét thôi nhưng mà cao lắm đủ để khá nhiều đủ để khá là nhiều đồ ờ, rồi mình còn tưởng là mọi thứ trong phòng bệnh toàn bộ sẽ là màu trắng nhưng mà không cái giường thì khung màu xanh đệm ra gì cũng màu xanh pha caro xong rèm che thì màu cam à mà cái giường ngủ này cũng chính là cái giường mà ờ, bạn thay đồ phẫu thuật nằm lên xong sẽ có người đẩy thẳng bạn vào phòng phẫu thuật mà bạn không cần giày dép gì để đi tới phòng phẫu thuật luôn à, ngay đầu giường sẽ có một cái bảng số giường cũng có tên tuổi của mình mà tuổi ở đây ghi chi tiết hơn ghi rõ mấy tuổi mấy tháng mấy ngày luôn á à, ngoài ra còn có tên bác sĩ phẫu thuật chính rồi bác sĩ phụ trách trong thời gian mình nằm viện rồi tên y tá trong ca trực rồi mình mình cứ tưởng như nhiều nhất là khoảng vài y tá luôn phiên nhau chăm sóc mình thôi nhưng mà thật sự là từ khi mình nhập viện cho đến khi mình xuất viện mình không được gặp lại cái chị y tá mà mình gặp đầu tiên lúc mà nhập viện luôn tổng cộng chắc trên dưới 10 người khác nhau gì đó À, trên đầu giường mỗi người sẽ có một cái thiết bị liên lạc trên đó có cái nút bấm nếu mà mình cần gì thì có thể bấm cái nút đó rồi y tá trực sẽ vào ngay để hỗ trợ à, ngoài ra còn có một cái điện thoại bàn đặt trên điện thoại bàn ở đây à, may mắn là giường của mình nó ở vị trí cuối phòng nên là dù yên tĩnh nhất mà cũng vừa thoáng đẳng nhất luôn tại vì nhìn ra một mảng cửa sổ lớn với lại um, gần tủ đồ nhất nữa nhưng mà lại là xa nhà vệ sinh nhất ừ, thôi thì có qua có lại nhà vệ sinh thì đối diện cái giường bệnh ở thứ nhất á ờ, được tí thì cô tạp vụ vào đưa cho mình một bộ đồ để mai mình mặc lúc đi mổ với lại một tờ phiếu dành cho người nhà ờ, tức là nếu mà mình có người nhà đi theo vào viện cùng để chăm bệnh đó thì người nhà sẽ giữ cái tờ phiếu này để mà ra vào bệnh viện ờ, nếu mà không có phiếu này thì sẽ không được vào khu nội trú này Ờ, tại vì đang là mùa dịch nữa nên là bệnh viện cũng hạn chế chỉ được một người chăm bệnh thôi nên họ chỉ đưa có một phiếu bảo là phải giữ gìn cẩn thận mà mình thì đâu có ai đi cùng đâu nên là chỉ giữ làm kỷ niệm thôi à còn bộ đồ phẫu thuật màu xanh này thì nói là đồ chứ nó là một cái mảnh vải to có hai cái tay để thò vào rồi che chắn hết phần phía trước còn phần sau lưng thì trống không chỉ có dây để buộc lại thôi Ờ, xong lúc này mình tranh thủ hỏi cô đó là có máy nước nóng với lại tủ lạnh các thứ không Tại vì mình có ít đồ muốn để tủ lạnh đó thì cô bắt đầu dẫn mình đi tham quan, giới thiệu một vòng, y như là y như là chủ nhà trọ dẫn khách đi xem phòng á mấy bạn. Ờ, máy nước nóng thì nằm ở cái phòng ở tít tận cuối con đường, phải đi tầm hai mươi mấy mét đó Chỗ đó là một cái phòng giải trí chung dạng phòng khách cho mọi người ở đó có nhiều ghế sofa rồi có tivi rồi có tủ sách để mọi người giải trí um, thì uh, thì đó uh, mấy nước nóng lạnh đặt ở trong đó phòng đó toàn là cửa cửa sổ kính thoáng lắm nhìn ra khung cảnh bên ngoài thoáng đẳng uh, ờ, còn cái khu mà có tủ lạnh đó, thì ở một cái phòng bếp mini đối diện phòng mình tầm cách tầm 5-6 mét thôi trong này chủ yếu là để mọi người nếu mà à, nếu mà có đặt cơm của bệnh viện ăn á, thì ăn xong sẽ để mâm cơm tại đây rồi sẽ có người đến thu à, với lại nếu mà có rác thải đồ ăn gì thì có thì vứt rác ở trong thùng rác ở đây à, trong phòng này ngoài tủ lạnh to còn có máy giữ uh, máy uh, máy hâm nóng máy giữ nóng đồ ăn với lại có một cái nồi cơm điện nữa nhưng mà muốn sử dụng thì phải bỏ tiền xu vào lúc mà à lúc mà mình để đồ trong tủ lạnh nó cũng phải ghi rõ số giường số phòng của mình để mà dễ nhận biết với lại nếu mà có vấn đề gì thì họ còn biết của ai mà để mà xử lý á à còn có phòng giặt giũ nữa phòng giặt giũ là kế bên phòng mình luôn trong đó có tầm 3 cái máy giặt với lại hai cái máy sấy hay sao đó cũng kiểu phải bỏ tiền xu vào để mà dùng thì đi hết một vòng rồi, rồi mình về phòng mình rồi mới nhìn cái vali của mình mới thật là ngán ngẩm nhận ra là mình mang theo quá là nhiều đồ không cần thiết um, tại vì á, cái thời điểm mà mình đi đặt lịch mổ thời tiết rất là lạnh mình đặt lịch mổ cả tháng trước khi mổ luôn á mấy bạn ờ, lúc đó còn có tuyết ở nhiều nơi mà mà mới mấy ngày trước thôi cũng còn rất là lạnh nữa nên là mình lên lên sẵn cái danh sách những thứ cần mang đi nhập viện là không thể thiếu đồ giữ ấm nào là găng tay nào là mũ len túi giữ nhiệt áo bông để đi ngủ tất ngủ quá trời quá đất luôn tại mình sợ lạnh như sợ giặt á ờ, rồi rồi xong còn lo là không có người chăm cho nên là không ai đi mua đồ ăn cho cho nên là mang theo nào là yến mạch tô chén rồi cháo gói dinh dưỡng rồi trứng nữa chứ để tự chế đồ ăn rồi các thể loại đồ ăn vặt rồi sách cả túi trái cây nặng nề vào à với lại có sữa nữa cuối cùng không hề dùng tới luôn mọi người thứ nhất là nhiệt độ trong bệnh viện lúc nào cũng phải vừa phải dù ngoài trời lạnh đến mấy thì trong phòng bệnh người ta cũng phải đảm bảo nhiệt độ thoải mái nhất cho bệnh nhân đúng không ờ, thế là bộ đồ mình mặc lúc mà lên xe đi nhập viện cũng chính là bộ đồ mình mặc lúc xuất viện đi về nhà không có dùng đến mấy cái quần áo với lại đồ giữ ấm khác luôn Ờ, hoặc là mấy bạn cũng có thể mang theo một bộ đồ thoải mái để ngủ cái đêm mà trước khi phẫu thuật á còn ngày phẫu thuật thì bạn đã được mặc đồ phẫu thuật từ trước khi đẩy vào phòng mổ, rồi đến sáng ngày hôm sau cũng chính là ngày bạn xuất viện luôn. Hoặc là buổi sáng sau khi phẫu thuật bạn cũng có thể mặc lại bộ đồ của cái đêm trước khi phẫu thuật cũng được. Nếu mà bạn lo bộ đồ phẫu thuật của bạn quá là lộ liễu. Um, mà cái bộ đồ mà mang bạn mang đó nếu mà bạn có mang theo đồ á, thì tốt nhất là uh, mang đồ vừa đơn giản thoải mái mà vừa kín đáo một chút Ờ, còn kín đáo là tại vì mình ở cùng nhiều bệnh nhân khác có thể là nam cũng có thể là nữ với lại y tá bác sĩ cũng hay vào thăm khám nữa ờ, còn đơn giản thoải mái là tại vì thứ nhất là để nằm ngủ thoải mái tí thứ hai là sau khi mà mổ mọi động tác cử động đều rất là khó rất là đau nên là nếu mà quần áo phức tạp hay là chật chội thì bạn không có cách nào tự mặc được luôn á nhớ nha rồi đó là sự thất bại đầu tiên trong vali đồ đi nhập viện của mình sự thất bại thứ hai là đồ ăn trời mình sợ không có ai thấy mình đi mua đồ ăn nên là tự mang đồ ăn theo mà cũng may là bệnh viện có cho mình đặt cơm á chứ mà bảo mình mới mổ xong mà tự đi lấy tô pha yến mạch tự lết hơn 20 mét tới phòng lấy nước nóng rồi lết về lại 20 mét rồi ăn chắc chết chết thiệt luôn á các bạn nhà vệ sinh cách dụ mình có 2 mét thôi mà mình đã vật vả lắm mới đến được chứ đừng nói bảo mình đi lết 50 mét đi lấy nước nóng Ờ, ok đó là đồ ăn chính giờ kể đến cái phần trái cây với lại đồ ăn phụ nè à, lúc đầu mình tưởng là mình sẽ nhập viện tối thứ năm đến sáng thứ hai mới làm thủ tục xuất viện được nhưng mà đến đó mới biết là sáng thứ bảy mình đã được mình đã bị cho xuất viện rồi nên là tối thứ năm mình vào bệnh viện là đã bắt đầu cho công tác phẫu thuật vào sáng hôm sau nên là không được ăn một thứ gì hết ờ, rồi ngày hôm sau sau khi mổ cũng không được ăn gì cho đến 4 tiếng sau đó tức là lúc đó đã là tối của ngày thứ hai ở bệnh viện rồi rồi phẫu thuật xong cũng kiên cử tùm lum thứ không có được ăn nhiều thứ lắm mà trong số đó là sữa không được uống sữa nên rút kinh nghiệm là không hề còn mang gì liên quan đến đồ ăn hết nha mấy bạn chỉ còn một bình nước để lấy nước uống là đủ mà bình giữ nhiệt thì càng tốt ờ, tối giản hành lý đến mức có thể hết mức có thể bởi vì mổ xong xuất viện đã đau đớn rồi mà còn phải nhét đồ vô lại cái vali xong rồi khề nệ tay sách nách mang mang đồ đạc lên xe rồi về quá sức là mệt mỏi à um, đúng rồi một thứ khác cần nữa đó là một đôi dép lúc đầu mình có nghĩ đến là cần dép rồi nhưng mà mình cứ tưởng ở đây sẽ có dép như ở đây sẽ có dép cho bệnh nhân y như khách sạn um, <laughs> nói cho mấy bạn biết hành trình nằm viện của mình chủ yếu sẽ dành lớn, phần lớn thời gian đi từ giường bệnh vào nhà vệ sinh mà vào nhà vệ sinh cởi đồ rửa cả người mà mang đôi giày thể thao lết lết tới lui thì mệt mỏi thiệt sự ok xong chuyện hành lý uhm, sau khi quan sát chán chê rồi thì chị y tá vào gọi mình ra chỗ khu phòng trực của phòng trực của bác sĩ y tá để mà bắt đầu nói chuyện uh, hỏi về những thông tin cơ bản của mình để uh, họ nhập vào hệ thống á um, gọi là khu trực tại vì nó không phải cái phòng kính mà là không gian mở giống cái quầy tiếp tân hơn um, thì y tá trực thì sẽ thường sẽ ngồi ở đó nếu mà mình có vấn đề gì thì có thể trực tiếp đến tìm họ um, bạn y tá sẽ ngồi trước máy tính còn mình ngồi ở ghế kế bên um, bạn y tá này dễ thương lắm nha nói chuyện rất là thân tình uh, mà hệ thống của họ yêu cầu nhập nhiều thông tin chi tiết lắm uh, thông tin xung quanh uh, xung quanh cá, thông tin cá nhân mình rồi tình trạng bệnh uh, nói chung là những cái thông tin giống mình đi khai lúc mà đi khám sức khỏe kèm trong hồ sơ đi đi xin việc á mà mình thấy có th- những thông tin này nó chi tiết nhiều hơn nữa Ờ, ngoài thông tin cơ bản như là tên tuổi, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, chiều cao, cân nặng, thị lực, thính giác thì họ còn hỏi cả học vấn, học vị, khả năng ngôn ngữ, ngành nghề đang làm, rồi thói quen ngủ nghỉ, thói quen vệ sinh mỗi ngày, có hút thuốc, uống rượu, ăn trầu gì không, ờ, có gì dị ứng thuốc, dị ứng đồ ăn gì không à, à lúc này y tế cũng sẽ hỏi bạn có có nhu cầu muốn đặt cơm bệnh viện trong thời gian ở đây không à, rồi hỏi các cái thông tin người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp à đúng rồi còn có một cái mục mà hỏi là bạn có sẵn sàng cung cấp thông tin phòng bệnh mình ở nếu mà có ai đó đến bệnh viện hỏi về bạn không giống như trong phim đó mấy bạn uh, kiểu có người chạy tới bệnh viện hỏi à tôi biết tên người này đang nằm ở bệnh viện này cho hỏi là người đó nằm ở đâu à, nếu mà chỗ này mình không cho phép thì ờ, bệnh viện cũng sẽ không có không được phép tiết lộ cho người nào tới tìm bạn hết á um, xong rồi thì hỏi qua tình trạng bệnh của mình hỏi là đã từng nhập viện bao giờ chưa uh, mình thì đã từng mổ tim bẩm sinh lúc nhỏ nên là mình rất là cẩn thận khi diễn đạt về bệnh tình của mình để mà họ chú ý trong quá trình phẫu thuật nếu mà nếu mà cần dùng biện pháp gì để đối phó trong trường hợp cấp bách đó ngày xưa mình bị à, bệnh tim là bị hở van ba lá hẹp hẹp van động mạch phổi nên là mình phải google cái tên à, cái tên bệnh này thật Ờ, thuật ngữ tiếng Anh của nó là gì xong rồi mới dùng cái Google dịch dịch tiếng Anh sang tiếng Trung đưa cho y tá xem um, xong uh, xong cái phần thông tin cá nhân thì y tá bắt đầu hướng dẫn giải thích những cái thứ liên quan đến ca phẫu thuật uh, đây là mình chụp nguyên nguyên văn cái cái tờ thông tin những điều cần chú ý trước và sau phẫu thuật mà y tá hướng dẫn cho mình nè ờ, trước khi phẫu thuật một ngày á, thì uh, phải thực hiện ăn uh, kiểu Clear Liquid Diet tức là chỉ được ăn uống những thứ dung dịch ở dạng trong suốt, không hạt, không cặn. Ví dụ như là uống nước canh rau củ mà không ăn rau củ, uống nước canh bò mà không ăn bò, uh, uống nước cam uống nước cam ép dạng dạng mà không có chứa tép cam á nói chung là uống được mọi thứ miễn là nó không có chất rắn trong đó à, à ngoài ra có một cái món không uống được đó là sữa và các chế phẩm từ sữa sữa đậu nành hay sữa gạo gì cũng không được luôn mục đích chính là để mình dễ tiêu hóa không làm sót lại cặn chưa tiêu hóa ở trong đường ruột của mình để giảm phân nói chung là uh, đều là để quá trình thuận uh, quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi uh, nhưng mà cái hướng dẫn này bảo là trước phẫu thuật một ngày đã phải thực hiện chế độ ăn này rồi tức là nếu mà sáng mai 10 giờ mình mổ thì 10 giờ sáng nay đã bắt đầu không được ăn gì ngoài chất lỏng nhưng mà mình không có biết trước khi vào bệnh viện mình vẫn ăn tùm lum thứ lộn xộn luôn um, xong rồi cái điểm tiếp theo là uh, họ nhắc đến cái phương pháp gây tê uh, rồi phương pháp gây mê nửa người rồi phương pháp gây mê tĩnh mạch trường hợp của mình thì dùng phương pháp gây mê tĩnh mạch thì 12 giờ đêm hôm trước cho đến 2 đến 4 tiếng sau khi phẫu thuật sẽ không được ăn uống bất cứ thứ gì kể cả uống nước lọc luôn cũng không được um, rồi sang một những điều cần chú ý sau khi phẫu thuật thì y tá bảo là ngày mai á, mình phẫu thuật xong thì chỉ chủ yếu là nằm trên giường nghỉ ngơi thôi giảm thiểu đi xuống giường vì vết mổ nó còn mới nên là dễ tổn thương á um, thời gian mấy tiếng sau khi mổ quyết định quá trình phục hồi của mình nhiều lắm các bạn uh, điều thứ hai là sau khi mổ 4 tiếng mới được ăn như đã nói ở trên đó thì uh, còn một điều nữa là chỉ hạn chế lượng nước uống vào trong người chỉ được dưới 400 ml uh, bất kể là bất kể là nước lọc, nước canh, nước gì gì đó nói chung là chất lỏng chỉ nên dưới 400 ml thôi để mà giảm đi vệ sinh ờ, bởi vì vết mũ mình chưa có lành đó, nên là mình đi vệ sinh sẽ rất là đau ờ, rồi từ phần từ phần dưới ba thứ ba này trở đi là những cái uh, chú ý dặn dò lúc mà mình xuất viện về nhà dưỡng thương uh, thì sau khi mình mổ xong thì bác sĩ sẽ cố định cái vết thương bằng bông gạc lúc mà mình đi vệ sinh nó thì thoa thuốc rồi dùng cái bông gạc này đắp lên Ờ, cái miếng gạt này là lúc đi vệ sinh nó sẽ tự rơi xuống bồn cầu nó sẽ tự hòa tan được cho nên là mình không có cần phải tự lấy ra riêng um, họ bảo là về nhà thì điều đầu tiên là mỗi ngày phải ngâm vết thương với nước ấm ba bốn lần um, nó là ngâm nhưng mà thực sự không phải là ngâm mà là mình sẽ đứng mình sẽ đứng khuỵ như tư thế trong hình này nè mình sẽ đứng tư thế này rồi dùng cái vòi nước hoa sen trong phòng tắm á, để tưới nhẹ nhẹ từ chỗ sau lưng xuống cho nước ấm nó nhẹ nhẹ chảy qua chảy qua cái vết thương á khuỵ kiểu như vậy hoặc là đứng không lưng đều được chứ uh, không có ngồi chậm chầm trùng hủng như cái hình này nha các bạn như này đau lắm á uhm, như này cũng tạo áp lực không tốt cho vết mũ á thì uh, lúc mà mình đi vệ sinh xong mình cũng ở tư thế này để mình để mình rửa rửa sạch luôn xong rồi điều thứ hai là uh, ngày phải tích cực uống nước nhiều ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày ăn nhiều hoa quả uh, không được sợ đi vệ sinh mà không ăn uống gì xong một thứ ba là mổ xong từ 7 đến 10 ngày thì nên chủ yếu nằm dành thời gian để nằm giường nghỉ ngơi thôi vì nếu mà hay đi lại thì sẽ đau sẽ làm cho vết thương lâu lành gây thẹo chảy máu vân vân ờ, tiếp đó là những một những cái loại đồ ăn mình cần mình kiên kỵ cần phải tránh ờ, họ đề cập những cái thứ đồ ăn không nên ăn bao gồm uh, không ăn cá tôm sữa thuốc bắc nhân sâm canh gà cốt gà rượu cà phê đồ cây chuối đu đủ xoài vải sầu riêng nhãn đậu phộng vân vân um, nói vậy chứ lý do tại sao lại kiêng từng món thì họ không có nói mình cũng không có hỏi luôn xong rồi bảo là về nhà thì nằm giường nghỉ ngơi nhiều tránh đi đâu tránh ngồi lâu đứng lâu ờ, làm cho vết thương chậm lạnh nếu mà mọi thứ bình thường thì ok nhưng mà ờ, phải quay lại bệnh viện cấp cứu gấp nếu mà có hiện tượng sốt cao trên 39 độ hoặc là vết thương đột ngột chảy máu quá nhiều ờ, thì mình với lại y tá hai bên trao đổi nhập liệu chắc phải hơn nửa tiếng á ờ, xong rồi y tá bảo mình về phòng ờ, nhắc trước cho mình biết là tí nữa sẽ vào lấy máu rồi sẽ có bác sĩ đến giải thích thêm về quá trình phẫu thuật ờ, rồi yêu cầu mình ký vào giấy đồng ý phẫu thuật nữa ờ, rồi bạn đó cũng bảo thêm là khoảng ờ, năm sáu giờ sáng mai gì đó sẽ sẽ có bơm thuốc để mà xúc ruột cho mình thì ờ, mình về phòng được tí thì chị y tá vào lấy máu lấy một ống máu xong thì họ để sẵn cái ống truyền với kim tiêm các thứ dán cố định sẵn để để mà mai dùng lúc mà phẫu thuật luôn ờ, như mình nói như mình nói hồi nãy thì cái bạn y tá này thân thiện dễ thương lắm chỉ có điều lấy ven không chuẩn phải lấy hai lần rút ra rút vô đau ơi là đau luôn mà không dám là chỉ có dám nhắm mắt cầu nguyện cho bạn đó có được sự tập trung cao độ nhất thôi xong rồi đến 9 giờ thì à, bác sĩ phụ trách trong quá trình nằm viện của mình vào uh, mang theo một các cái thể loại giấy tờ cam kết đồng ý phẫu thuật các thứ uh, giải thích cho mình biết những thứ cần thiết cần thiết đầu tiên thì ảnh hỏi mình là hỏi mình có biết gì về tình trạng bệnh của mình không rồi xong họ sẽ giải thích các cái phương pháp họ áp dụng để mổ cho mình ờ, giải thích thêm là những cái rủi ro có thể xảy ra ừ, ở đây nè những rủi ro có thể xảy ra bao gồm là vết thương sẽ chảy máu nhiễm trùng xác suất là từ 3 đến 5 phần trăm ờ, với lại à, cái thứ hai là xác suất một phần trăm có khả năng là vết mổ sẽ có vấn đề phải thực hiện phẫu thuật lại um, giải thích xong xuôi thì ảnh bảo mình điền thông tin cá nhân ký tên uh, thông tin cá nhân ký tên gồm có uh, thông tin cá nhân gồm có tên nè mã số thẻ cư trú số điện thoại di động địa chỉ nhà ở Ờ, với lại viết thời gian ngày giờ mình ký vào giấy này tích sẵn vào cái mục ờ, cái mục đây là cái mục đồng ý truyền máu nếu mà có vấn đề gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật rồi qua cái tờ cam kết đồng ý gây mê cũng tương tự luôn bác sĩ sẽ giải thích phương pháp gây mê áp dụng cho trường hợp của mình là gây mê tĩnh mạch toàn thân uh, rồi giải thích mấy cái những cái trạng thái có thể gặp sau khi gây mê như là đau đầu choáng váng mất ý thức huyết áp, nhịp tim không ổn định, rồi những cái rủi ro có thể gặp như là buồn nôn, viêm phổi, tổn thương răng, vân vân may may nhiều quá. Nói chung là cứ phải ký tên đồng ý thôi. À, xong xuôi hết thủ tục rồi thì mình đi ra ngoài dạo dạo, gọi điện nói chuyện với má. Xong được tí thì bạn y tá tìm mình đưa thuốc cho mình uống, kiểu hình như là thuốc nhuận tràng làm lỏng phân gì đó. Ừ, xong rồi mình về phòng đi ngủ đêm đó thì mình ngủ không được bao nhiêu phần vì ồn ào à để mình kể cho mấy bạn biết những người ở cùng phòng với mình ừ, phòng mình thì có ba giường thì giường đậu ngay cửa ra vào là một bạn cũng mổ chỉ như mình nhưng mà mổ xong rồi bạn đó thì có một người chị có một chị người Indo đi theo thăm chăm chăm bệnh ờ, buổi tối đó chị Indo thì nói chuyện điện thoại với bạn trai người Indo xong rồi chị người bệnh thì nói chuyện điện thoại với bạn trai người Đài nên là mình muốn ngủ cũng khó nữa tại vì cứ nghe nói chuyện bên tai á à, còn cái cô giường số 2 ở cạnh mình thì à, cũng chỉ có một mình thôi nên là im án hơn đó à, phần việc ồn với phần nữa là y tá cứ chốc chốc tầm tiếng rưỡi hai tiếng gì đó thì vào kiểm tra thân nhiệt đo thân nhiệt đo huyết áp cho mình với lại những bệnh nhân khác nên là không có ngủ được bao nhiêu uh, đến tầm hơn 5 giờ thì mình dậy hẳn lúc này thì uh, y tá đã thay ca rồi xong rồi chị y tá đó bắt đầu dùng ống bơm hậu môn để mình đi vệ sinh làm sạch phân còn sót lại ở trực tràng ờ, chị chị đó dặn là uh, đi vệ sinh xong thì để đó đừng có dội rồi kêu chị đó vào xem có sạch hay không ờ, xem xong thì chị đó sẽ tự dội uhm, nếu mà xem thấy chưa sạch đó thì y tá sẽ bơm thêm lần nữa uh, xong lúc mà trời sáng rồi thì mọi thứ im ắng hơn tí thì mình muốn nằm thêm tí đến khoảng hơn đến khoảng 8 giờ gì đó thì ờ, bác sĩ của mình vào thăm uh, bác sĩ của mình chính là chính là cái người mà trực tiếp thăm khám bệnh tình của mình từ đầu tới giờ và cũng là người trực tiếp phụ trách ca mổ luôn thì uh, bác sĩ này dẫn thêm vài anh bác sĩ khác chắc là thực tập hoặc là bác sĩ mới gì đó họ đến thăm báo cho mình biết là ca mổ của mình sẽ diễn ra vào buổi trưa ừ, mình cứ tưởng là mổ buổi sáng cũng lắm là trước 11 giờ chứ ừ, thế là còn phải đợi chán chê nữa à mình chưa kể một điều đặc biệt mà mình quan sát được là đội ngũ trong bệnh viện này hầu như đều là người trẻ hết á nữ y tá trẻ đều thì không nói rồi còn cái bác sĩ phụ trách nội chú bác sĩ trực tiếp mổ cho mình hay là những cái người đi cùng bác sĩ đều rất là trẻ luôn mình nghĩ Ừ, anh bác sĩ của mình chắc ba mươi mấy tuổi thôi ờ, chắc một phần vì bệnh viện này là bệnh viện của bộ quốc phòng sinh viên y của bộ quốc phòng tốt nghiệp xong thực tập thì uh, ra trường trước khi ra trường phải thực tập á thì chắc là tu là vào đây làm nên là ở đây toàn thấy người trẻ trẻ không ạ à? ok thì bởi vì sau trưa mới mổ nên là mình lên kế hoạch đi ngủ thêm một giấc xong rồi lấy máy đọc sách ra đọc trong thời gian chờ được gọi tên Ờ, à với lại tranh thủ đi tắm sạch sẽ trước khi lên bàn mổ nữa bởi vì mổ xong thì mọi hành động đều bị hạn chế nên cũng không có tắm được uhm, à, mình nằm chơi chơi một tí thì thấy có một đội ngũ y tá hùng hậu đi vào phòng mình chuẩn bị đẩy cái cô ở giường bên cạnh mình đi sau rồi mình cứ tưởng là buổi chiều mình buổi chiều cũng là một đội ngũ hùng hậu như vậy tới đẩy mình đi chứ ờ, nhưng mà không có phải khoảng tầm một giờ rưỡi thì chị y tá vào báo là ờ, đến giờ mổ rồi xong rồi chị đó chỉ có đi cùng với một dì nhân viên tạp vụ thôi xong rồi họ bảo mình đi vào đi vào đi vệ sinh và với lại um, thay áo phẫu thuật không được mặc cái gì khác nha các bạn chỉ được mặc cái áo phẫu thuật đó thôi cởi sạch mọi thứ khác nội y với lại là phòng uh, vòng nhẫn khuyên tai uh, lens hay là răng giả, nói chung là mọi thứ không thuộc cơ thể của mình đều không được mang theo sau lúc đó mình chỉ kịp nhắn cho má mình một tin báo là ờ, con chuẩn bị vô phòng mổ rồi ừ, vậy đó xong rồi không kịp xem tin má trả lời luôn là phải để lại điện thoại cho chị y tá giữ giùm ờ, xong rồi mình nằm lên cái giường đó thì dì nhân viên nó đẩy đi xong ờ, dì đó cứ kiểu nhìn mình với ánh mắt thương mến sao đâu á gì đó cứ khen tấm tắc khen không ngớt luôn bảo là ờ, sao nhìn mình nhỏ nhắn vậy rồi sao khen dũng cảm một thân một mình đi nước ngoài rồi tết không được về với gia đình mà còn một thân một mình đi nhập viện đi mổ ờ, rồi bảo là nhìn mình nho nhã điềm đạm các thứ ờ, các thứ các thứ nói chung chắc là thấy mình nhỏ nhỏ nên nhỉ thấy động lòng thương á ờ, cái thì cái đường từ phòng mình đi tới phòng mổ khá là xa với lại phòng bèo lắm dù là cùng một tầng luôn á mà nếu mà kêu mình tự đi lại từ phòng mình tới phòng ngủ mình không biết đường đi luôn tại vì lúc mình nằm trên giường người ta đẩy đi thì chỉ có th- chỉ có thấy tầng trần nhà chứ đâu có thấy đường gì đâu đẩy đến cái ờ, phòng chờ mũ thì thì gì đó đi lấy ờ, chăn đi lấy chăn ấm đắp lên cho người cho mình là mấy cái chăn đã được ờ, hấp khử trùng qua mấy bạn chăn mới lấy ra từ máy hấp ra luôn ấm lắm ờ, xong vừa lúc đó là nhìn mình nhìn qua bên trái cũng có một bạn một bạn bệnh nhân vừa mới được đẩy đến cũng chuẩn bị mổ mà bạn bạn đó thì có cả ba cả mẹ đi theo luôn tự dưng thấy hơi <laughs> hơi tuổi tuổi một xíu ờ, nhưng mà không sao ờ, xong rồi bác sĩ gây à, bác sĩ ở khoa gây mê đến xong rồi mang theo một đống giấy tờ cam kết hôm qua hỏi là uh, ờ, hôm qua đã đã có người giải thích cho mình chưa ờ, xong rồi bác sĩ lại tóm tắt một lượt lại các cái quy trình gây mê với lại những rủi ro xác suất có thể xảy ra ờ, giải thích xong hết thì lại yêu cầu mình ký tên vào bản cam kết đồng ý thực hiện gây mê ờ, với lại uh, ghi ngày giờ hiện tại Ờ, xong rồi à lúc đó mình cũng thấy mình thấy bác sĩ phẫu thuật cho mình đang đang đi ra đi ngang qua luôn xong rồi ảnh cũng chỉ kịp chào mình có một tiếng thôi hi em tí nữa tôi phẫu thuật cho em đó xong vậy thôi xong rồi ảnh tất bật đi lo mấy cái thứ khác chuẩn bị cho ca mổ ờ, xong rồi thì họ đẩy mình vào khu vực phẫu thuật bắt đầu truyền thuốc gây mê à đúng rồi ở đây thì mình phải di chuyển từ giường của mình lên cái giường mổ bên cạnh trên trên cái giường mổ thì mình sẽ ờ, nằm sấp Ờ, giường được thiết kế kiểu là mình nằm ở tư thế rất là thoải mái á. Ờ, nó nhự nó lượn sóng nhô lên ở phần mông để mà các bác sĩ thực hiện mổ. Còn phía trước thì nó hơi dốc xuống, rồi hai tay mình thì sẽ vòng qua một cái gối, ôm một cái gối ôm. Thì cái này thì nó khác với thông tin mà mình đọc ở trong review của chị người đại kia, chị đó nói là chị đó sẽ nằm sắp trên một cái giường có hai cái tay vịn hai bên để để tay lên đó rồi tay còn buộc cố định nữa để mà lúc mà tay còn buộc dây á để mà lúc mà hết hết thuốc mê tỉnh dậy thì sẽ không có bất ngờ cựa quậy ảnh ảnh hưởng đến cái động tác của bác sĩ mình thì nghĩ cái tư thế giường của mình ổn hơn ờ, thì lúc này chị y tá bắt đầu công việc của mình bằng câu nhị trao sự mà miệng lại <laughs> hỏi tên tiếp rồi bắt đầu sắp xếp mấy cái công tác mấy cái công cụ uh, y, mấy cái công cụ y tế liên quan xong rồi vừa làm thì chị vừa hỏi về các thông tin của mình xong rồi hỏi là trước đây đã từng phẫu thuật chưa ờ, mình trả lời là có đã mũi tiêm rồi xong rồi, xong xong chỉ hỏi là bệnh tim như thế nào mình thua luôn tại vì đâu có nhớ đâu có nhớ tiếng anh nó là cái gì đâu nhưng mà chị đó kiểu cũng đang chờ mình nghe câu trả lời câu trả lời của mình đó xong rồi chắc là tưởng tiếng anh thì mình không nhớ nhưng mà tiếng trung thì mình biết xong mình mới kêu là em không biết sau lúc này chị mới nói là à không sao chị có xem qua hồ sơ rồi rảnh không y như là kiểu như là xem xem kiểm tra xem mình có đang tỉnh táo trước khi được gây mê hay không á ờ, xong rồi thì chị ấy bắt đầu tháo cái ven ống truyền trên tay mình rồi bắt đầu truyền nước truyền thuốc gây mê ờ, vừa nối đường ống thì cái cái thuốc á nó chảy mạnh qua đường ống vào chảy vào người mình nó cảm thấy nhói lắm xong rồi chị ta bảo là ờ, chịu chịu ráng chịu xíu rồi tí nữa hết à ờ, xong rồi chị bảo ờ, xoay mặt qua một bên bên nào thấy thoải mái nhất thì xoay thôi ờ, rồi họ gắn các cái miếng dán gì vào ngực vào lưng cho mình xong rồi gắn ống thở vào mũi nữa xong rồi kiểu lúc này mình thấy mát mát ấm ấm vừa đủ <laughs> cảm thấy thoải mái lắm nên là mình nhắm nhắm mắt nghỉ ngơi tí ờ, nhắm mắt được tí thì mình mở mắt ra <laughs> mở mắt ra thì nghe chị ta nói là ờ, em ấy tỉnh lại rồi trời nghe vậy xong mới biết là mình ngủ hơi bị lâu á xong rồi mình có cảm giác là mọi người đang làm cái gì đằng sau mình á lúc này mới biết là phẫu thuật sắp xong rồi trời không tin được luôn cảm giác như là mình vừa mới nhắm mắt dây trước dây sau mở ra là đã xong <laughs> ờ, xong mình mình có cảm nhận được mọi người đang làm gì trên mông mình đó nhưng mà không hề có cảm giác gì hết chỉ thấy là thoải mái vì được ngủ <laughs> xong mắt cười đó mấy bạn kiểu lúc mà mình mở mắt ra tỉnh dậy câu đầu tiên mình hỏi là khẩu trang lẹ <laughs> khẩu trang của em đâu <laughs> tự nhiên không hiểu sao lúc đó mình thốt ra được câu đó luôn chắc lúc đó còn nửa tỉnh nửa mê nên là thốt đại câu nào đó để họ biết là mình đã thực sự tỉnh nhưng mà nghĩ lại thì thấy câu đó càng thể hiện mình đại ngáo thì có <laughs> ờ, vậy mà chị y tá cũng dịu dàng trả lời đợi tí nữa trả khẩu trang cho em nhé xong rồi lục lúc này mình kiểu vẫn nửa tỉnh nửa mê xong nằm thêm một lúc thì mọi thứ xong xuôi rồi thì mọi người đỡ mình qua lại cái giường cũ của mình xong rồi chị y tá mang lại khẩu trang cho mình xong lúc mà đỡ qua lại giường cũ lúc mà được qua lại giường cũ của mình á thì mình nhìn đồng hồ điện tử ở trên tường á thì thấy uh, một tiếng trôi qua rồi kể từ khi mình leo lên giường mổ thì lúc này mình mới bắt đầu có cảm giác khó chịu ở phần dưới xong mình nhớ là mình cứ liên tục lại nhảy với người này người kia là em thấy đau mong quá à, xong rồi họ cứ nói vài câu an ủi mà mình cũng không để ý lắm vì mình lúc đó cũng còn nửa tỉnh nửa mê muốn ngủ tiếp thôi xong kiểu lúc này mình ráng nhấc cái tay từ dưới tấm chăn lên rồi kéo cái khẩu trang lên cao lên để che mắt lại để đỡ chói xong rồi đi ngủ tiếp xong ở đó nằm hồi sức chắc tầm hơn nửa tiếng á, thì mình được đẩy về phòng thì cái người mà đẩy giường mình về lúc này không phải là cái gì đẩy mình tới nữa mà là một cái chú khác chú này người gầy gầy nhưng mà nhìn có vẻ rất là xông xáo bận rộn ờ, đầu tiên thì chú đó lật hồ sơ của mình vừa lật vừa bảo là à, để chú gọi điện thoại cho người thân báo cho họ biết nhưng mà mình bảo là à, ờ, con không có người thân đi cùng ờ, chú bảo là à vậy hả rồi xong rồi bắt đầu bắt tay đẩy mình đẩy giường mình về phòng chú đẩy đi êm lắm mình nằm giường được chú đẩy lướt lướt lướt lướt đi thoải mái xong rồi về đến phòng thì ờ, chú đó giúp Ờ, cố định cái giường xong rồi còn cẩn thận kéo cái thiết bị liên lạc y tá lại gần tay cho mình xong rồi hướng dẫn cách sử dụng các thứ xong rồi còn chúc mình mau sớm bình phục rồi xong rồi đi uh, lúc mà mình về đến nhà là đã gần 3 giờ rưỡi rồi xong rồi mình nhắn tin báo cho má biết là um, con mổ xong rồi để cho má yên tâm xong lúc đó do còn mệt quá nên là mình đi ngủ luôn uh, đến lúc mà đỡ mệt rồi thì tỉnh dậy là đã thấy có mâm cơm để sẵn trên bàn rồi nhưng mà tại vì vẫn đang trong thời gian không được xuống giường á nên là cứ nằm nghỉ nằm đó xong nằm nghỉ về chỗ đâu thôi xong mình có gọi điện nói chuyện với má bên một tí xong rồi tắt máy tắt máy tắt mạng luôn bởi vì không muốn nhìn điện thoại nữa bởi vì mệt vì quá đau ờ, xong rồi y tá có hỏi mình là có muốn tiêm thuốc giảm đau thêm không mà mình nghĩ bụng là chắc đau cỡ này là cùng mình vẫn chịu được nên là thôi mình không mình từ chối không có tiêm xong tính ra là từ lúc mình nhập viện đến lúc mổ xong là đã 20 tiếng rồi mà mình không có được ăn một cái gì vô bụng hết mà sau khi mổ 4 tiếng nữa mới được ăn mình thì không có đói nhưng mà nhưng mà rất là đau tất nhiên là đau ở cái chỗ mà mình vừa mới mổ á mà đau chỗ đó thì không cần nó không, không bất kể là ngồi đi đứng hay kiểu gì thì nằm cũng đau mình đọc review bảo là ờ, ừ, hãy thử nhiều tư thế khác nhau để tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng mà các bạn ơi không có một cái tư thế nào là không đau cả nó đau kinh khủng nên là phải đổi tư thế liên tục luôn kiểu để để đánh lừa tâm lý mình trong cái khoảng khắc mà mình xoay người á mình ít cứ bị tập trung vào cái sự đau hơn mình đau mà mình không muốn làm gì luôn á tắt mạng vứt điện thoại qua một bên nhưng mà đau quá cũng không có ngủ được mà không được làm gì khác ngoài nằm kiên nhẫn nằm 4 tiếng đợi đến giờ được ăn ừ, mình biết là lúc mà dậy ăn thì sẽ đau hơn nữa nhưng mà mình cứ ngóng đến lúc được dậy á, tại vì một phần vì cái mâm đồ ăn ở trước mặt <laughs> cái mâm được đậy nắp rất là tử tế là mình cũng tò mò không biết là bên trong có gì và một phần một phần cũng là muốn thử cái tư thế khác ngoài tư thế nằm xem có bớt đau hơn không tại vì cũng có hơi uh, với lại cũng hơi chút đói đói <laughs> ờ, xong rồi mình ráng với tay lấy bình nước nhấp một ngụm nước rồi nằm xuống ngủ tiếp ráng nhắm mắt tí cho thời gian qua nhanh nhanh mà cứ nằm được chút thì cơn đau lại làm tỉnh dậy cứ đến thời gian vậy đó nhắm mắt ngủ rồi mở mắt ra nhìn điện thoại còn hai tiếng nữa nhắm mắt rồi mở mắt còn một tiếng nữa sau rồi nhắm mắt thêm tí xong cầm điện thoại chat mới qua được có 10 phút rồi cứ vậy mãi mãi mãi mãi mãi đến 6 giờ 29 phút thì mình bắt đầu chống tay ngồi dậy chuẩn bị xuống giường đến 6 giờ 30 thì mở khay đồ ăn ra luôn ờ, đây mình đầu tiên là mình để ý cái túi đựng bộ đồ đựng cái bộ đũa muỗng nhựa ở trên đó có để tên bộ phận phục vụ đồ ăn là phòng dinh dưỡng của bệnh viện nên chắc yên tâm đều là món lành cho người bệnh ở trên túi cũng có ghi cũng có dặn đây là đũa muỗng có thể dùng lại ờ, nên là để bảo vệ môi trường thì ăn xong nhớ rửa sạch sử dụng lần sau tiếp chứ không có được chứ ờ, những bữa cơm sau á, thì họ sẽ không cung cấp kèm đũa muỗng ăn riêng nữa um, đồ ăn nhìn qua thì bình thường nhưng mà nhìn cả cái khay thì mình thấy khá là hài lòng bởi vì ban đầu chỉ dám tưởng tượng đồ ăn sẽ là một hộp cơm phổ thông thôi nhưng mà ở đây thì uh, có một bát cơm để riêng nè xong rồi các đồ ăn khác để để trong khay mà đồ ăn thì nhiều rau với cũng không đến nỗi dầu mỡ lắm ngoài ra còn có một lon nước nữa uh, lúc đầu mình nghĩ là ừ, nước soda bình thường như bên ngoài bán thôi định bụng là để dành chứ không có uống bởi vì y tá cũng dặn là hôm nay hạn chế uống nước để không phải đi vệ sinh nhiều nhưng mà lúc mà mình kỹ nhìn kỹ lại thì phát hiện nước này là nước dinh dưỡng ừ, nước này được chuẩn bị bởi kho dinh dưỡng của bệnh viện luôn á mấy bạn kiểu công thức cân bằng các chất dinh dưỡng gì gì đó thấy thành phần dinh dưỡng ghi một loạt danh sách các cái chất vitamin tùm lum tùm la thế là mình uống luôn lon này cũng chỉ có 240ml vẫn nằm trong cái giới hạn 400ml mà y tá dặn rồi bên cạnh cái đồ ăn còn có sẵn một cái cốc bé để sẵn mấy cái viên thuốc để mình ăn để mình uống sau khi ăn à, ăn xong no nê rồi thì mình sẵn sàng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh mình muốn đi vệ sinh thứ nhất là vì mình cứ thấy khó chịu kiểu muốn đi vệ sinh á xong rồi mình hỏi y tá xem là mình có đi vệ sinh được không thì y tá bảo là được đi xong thì có thể bảo chị chị ấy để chị ấy mang bông gạc mới vào cho mình thay là được ờ, với thứ hai nữa là ờ, hôm đó là mình đang trong chu kỳ kinh nguyệt nên là mình cũng cần phải thay đồ mặc đồ với lại thay băng mà cũng may là hôm đó là ngày thứ tư nên là không có ra nhiều nên là lúc cởi đồ lên bằng bàn mũ cũng đỡ ngại chứ nếu mà xui rủi mà rơi vào chúng ngày đầu hay ngày hai thì chắc vừa đau bụng kinh mà vừa ngại chết luôn không biết họ phẫu thuật kiểu gì luôn á ờ, xong thế là mình đi vào nhà vệ sinh mình tự gỡ các cái thể loại băng dán ở trên mông ra xong họ dán những hai lớp luôn bảo sao không nặng mông khó chịu um, sau khi gỡ mấy miếng băng dán thì là mấy cái miếng gạt cầm máu cho mình mổ họ bảo là miếng gạt này tự tan trong nước nên là cứ để nó tự nhiên rơi xuống bồn cầu rồi xả đi là được ạ à. ờ nhưng mà vào nhà vệ sinh được một lúc lâu ơi là lâu mình cũng không có đi được cảm giác khó chịu nặng bụng nặng mông kiểu gì á buồn buồn tiểu hay buồn ị gì đó không biết nhưng mà đi tiểu không có ra khó chịu bức rứt nhưng mà thôi cũng không làm gì được sau mình rửa ráy thay băng sạch sẽ xong thì ly lên giường uh, bấm nút liên lạc gọi nhờ y tá mang gạt mới vào giúp mình xong rồi cũng sẵn nhờ chị đó giúp mình mang mâm cơm ra ngoài tại vì lúc đó mình đau lắm á đi từ giường đến nhà vệ sinh cách giường 2 mét thôi đã chật vật lắm rồi xong rồi chị đó cũng vui vẻ đồng ý giúp mình mang ra ờ xong thì giờ thì sẵn sàng đi ngủ rồi nhưng mà cũng trằn trọc cả đêm luôn hôm qua thì không ngủ được do ồn hôm nay thì không có ồn nữa hôm nay y tá cũng không có vào để kiểm tra thân nhiệt với lại huyết áp như hôm qua luôn nhưng mà mình cũng không ngủ được do là quá đau cực kỳ đau cực kỳ khó chịu cứ như là mong mình phải đeo một cái thứ gì nặng chịu á đau đến nỗi mà hả à, mình phải rên phải thở dốc để bớt đau luôn á kiểu vậy nè <sighs> suốt luôn cả đêm phải trở qua trở lại thở dốc rồi đến khoảng 12 giờ kém thì mình mở mạng lên xong rồi thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của má mình suốt mấy tiếng luôn. Ờ, má nhắn tin lo kiểu như sợ mình sau phẫu thuật có phản ứng xấu gì á. Xong rồi mình cũng trả lời tin nhắn cho má yên tâm xong rồi tắt máy chặn chọc đi ngủ. Xong đến lúc tận khoảng 5 giờ sáng thì mình mới bắt đầu ngủ được một giấc hơi hơi hơi sâu một tí đến 8 giờ. Lúc mà mình mở mắt dậy thì đã thấy đồ ăn sáng để sẵn ở trên ở ờ, trên bàn rồi nên là hấp tấp dậy ờ, đồ ăn sáng là cháo đậu cùng với hai loại đồ ăn phụ thêm một hộp ờ, đậu phụ trứng xong rồi có một cái bánh bao ngọt nữa đậu phụ kiểu mềm mềm mịn mịn mặn mặn ngon lắm cũng mà cũng may là mình mổ bị đau nhưng mà tinh thần vẫn ổn định vẫn ăn uống bình thường vẫn thèm ăn vị giác không bị mất vậy là thấy cũng vui rồi Ờ, ok thì giờ vẫn còn đau nha các bạn vẫn còn đau nhưng mà mình sẽ không miêu tả cái sự đau nữa nhưng mà các bạn hãy nhớ là nó vẫn còn đau lúc mà lúc này ngày hôm ngày hôm mình mổ xong là 25 Tết và mình vẫn sẽ đau đến 26, 27, 28, 29, 30 Tết luôn. Cho dù đoạn sau mình không có đề cập đến sự đau này nữa thì nó vẫn còn đau nha các bạn. <laughs> à hình như là tối hôm qua đúng rồi tối hôm qua bác sĩ của mình có vào hỏi thăm tình hình bảo mọi thứ ok hết rồi thì sáng nay có thể xuất viện được rồi về nhà nhớ ăn nhiều rau uống nhiều nước mà mình mình có nói là mình còn rất là đau có thể nào ở lại bệnh viện thêm ngày nữa không thì ảnh bảo là bình thường là có thể xuất viện liền rồi bởi vì ở lại thêm một ngày hai ngày gì nữa thì vẫn còn đau như vậy ở lại hay giờ nhà thì cũng không có gì khác nhau hết á à, ảnh bảo là nếu mà vậy thì thôi để để mai xem tình hình như thế nào mà mình hôm nay thì mình thấy tình hình vẫn vậy không bất đau gì hết Ờ, ăn xong được lúc thì y tá trực vào thông báo là tí nữa đi làm thủ tục xuất viện nha Xong mình cũng trình bày tiếp mình còn rất là đau muốn ở lại thêm Xong y tá bảo vậy thì để bạn đó đi hỏi bác sĩ thử Lúc này thì bác sĩ bác sĩ trực nội trú của mình đó vào làm công tác tâm lý Bảo là uh, nên về hôm nay là được rồi nhưng mà mình bảo là tại vì mình mình còn đau với lại là đi xe đường xa về nhà còn phải xách vali leo lên thang bộ lên lên lầu 4 sợ chịu không nổi xong anh bảo là thì có thể là không cần làm thủ tục xuất viện buổi sáng nhưng mà chiều làm cũng được miễn sao là trong hôm nay bởi vì yêu cầu của bảo hiểm y tế là chỉ chi trả cho bệnh này nằm viện tối đa 3 ngày thôi nếu mà tình trạng ổn mà vẫn muốn ở lại thì có lẽ phải phải tự chi trả thêm ok anh à nói vậy thôi mình chịu luôn xong rồi y tá lại vào hỏi là ờ, nói chuyện với bác sĩ xong rồi sao rồi xong mình bảo là ok chiều nay mình về xong chị đã hỏi là muốn mấy giờ về để họ biết họ sắp xếp bệnh nhân sâu vào ở xong mình hỏi là có quy định muộn nhất là giờ nào phải đi không thì chị giải thích là tốt nhất là làm thủ tục trước 5 giờ bởi vì sau 5 giờ là quầy làm việc thông thường sẽ đóng lúc này chỉ còn cách là đến quầy cấp cứu để làm thì có thể sẽ chờ lâu hơn ừ, thế là mình bảo vậy thì hai giờ trưa em về xong rồi mình cũng nhờ chị đó mình cũng nhờ y tá tầm trưa đến tiêm cho mình một mũi giảm đau bởi vì thuốc giảm đau nó có tác dụng 8 tiếng rồi sau khi tiêm 30 phút sẽ phát huy tác dụng ờ, xong thì mình đi mình đi lại sửa soạn sắp xếp đồ xong vào xong rồi nằm nghỉ tí thì khoảng 11 giờ 20 á thì điện thoại bàn đổ chuông xong mình bắt máy nói chuyện xong mới biết là người ở bên khoa gây mê họ gọi điện hỏi thăm tình hình xem mình có gặp tác có gặp uh, tác dụng phụ đau đầu chóng mặt sốt cao gì không uh, rồi hỏi mình là có tiêm thuốc giảm đau không uh, xong rồi họ biết ổn hết thì vui vẻ chúc mừng bảo là chúc mọi thứ suôn sẻ sớm bình phục bye bye rồi tầm 12 giờ trưa thì y tá vào truyền thuốc giảm đau cho mình ờ, trong lúc chờ truyền thuốc á, thì có cái chú mang cơm trưa tới xong mình cũng nhẫn nại chờ đợi truyền thuốc xong khoảng 30 phút sau thì ờ, chị y tá vào tháo các thể loại kim tiêm với ống trên tay mình ra lúc này mới là chính thức bái bai mấy em đó sau gần 3 ngày gắn bó xong mình ngay lập tức đến kiểm tra mâm cơm cơm buổi trưa lại là cháo nhưng mà không phải là cháo đậu như buổi sáng mà là cháo trắng ăn kèm với các thứ đồ khác bao gồm thịt rau xào ờ, nhưng mà mấy bạn biết không điều bất ngờ trong mâm cơm này chính là quả chuối <laughs> rõ ràng ở trong cái tờ dặn dò bà, uh, ờ, mấy cái thứ cần chú ý trước và sau phẫu thuật á có ghi là những thứ đồ ăn cần tránh trong đó có chuối vậy mà khoa dinh dưỡng là cho mình một trái chuối ờ, thắc mắc trong lòng mình mấy ngày nay đã được giải đáp mình cứ nghĩ là có khi nào họ sẽ căn cứ tình hình cụ thể của từng bệnh nhân để mà cung cấp thức ăn phù hợp nhất tốt nhất cho tình trạng tương ứng cho tình trạng bệnh tương ứng của bệnh nhân đó hay không và câu trả lời chính là <laughs> không họ chỉ chuẩn bị đồ ăn theo tiêu chuẩn chung tốt cho hầu hết mọi người thôi à, ăn cơm trưa xong thì mình thấy khỏe khoắn hẳn chắc là lúc này thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng á giờ thì mình đã có thể tự tin là có thể leo lên xe buýt đợi 40 phút để về nhà à, lúc này mình thay đồ gọn gàng rồi xong sắp xếp đồ đạc vào vali à, túi trái cây hôm nhập viện mình mang vào còn y nguyên mình cho thêm quả chuối vào nữa sau rồi mang tặng cái chị Indo cảm ơn chị buổi giờ quan tâm mình xong xuôi thì mình để vali đó uh, để lên đường đi làm đi tìm đến cái chỗ làm thủ tục xuất viện à, lúc nãy mà truyền thuốc xong á y tá Ờ, có đưa cho mình mấy cái thứ giấy tờ um, đưa cho mình cái giấy uh, giấy thông báo xuất viện để mang đi làm thủ tục xuất viện xong rồi cũng đưa cho mình cái giấy hẹn tái khám nữa ở giấy này nè uh, uh, xong rồi mình cầm cái giấy thông báo xuất viện đi tới thang máy để mà đi xuống sảnh lầu 1 lúc này mình đi chậm chậm mà nhưng mà cũng không có đau lắm kiểu như kiểu như bình thường mình một giây mình bước được ba bước thì bây giờ một bước mình phải mất 3 giây để đi á xong rồi xuống sảnh tìm được tới cái quầy thanh toán thì lấy lấy số đứng đợi vào thanh toán ở đây xong rồi bước qua quầy kế bên nhận thuốc luôn à, ở đây là họ có có dùng quẹt thẻ tín dụng được luôn liên kết với 36 ngân hàng vậy đó và đây đây là cái tờ biên lai liệt kê mọi chi phí trong quá trình nằm viện của mình Ừm, ở dưới này có tổng cộng lại số tiền bảo hiểm chi trả. Số tiền bảo hiểm chi trả là 20.798 tệ, còn mình thì chỉ phải trả thêm 2.355 tệ thôi. 2.355 tệ này bao gồm hai khoản chi phí. Một là chi phí mà hoàn toàn không thuộc diện bảo hiểm y tế sẽ chi trả, tức là 2 23 ở 273 này và phần còn lại là 2082 chính là cái chi phí mà người bệnh cần phải đồng chi trả với bảo hiểm y tế ừ, mà cái khoảng 2 3 5 năm này á, bây giờ mình dùng tiền của mình trả trước cho bệnh viện xong rồi sau đó mình có thể đăng ký nhận bồi thường từ từ bảo từ bảo hiểm mà mình mua ở công ty. Ờ ok, tạm thời như vậy nha. Video phần sau mình sẽ phân tích một mổ xẻ chi tiết hơn từng mục từng một chi phí trong tiên trong cái biên lai này và cái cách mà bảo hiểm y tế sẽ tính toán chi trả cho mình. Tại sao lại có số 23 273 uh, 2082 rồi cũng như là cách nào mình đã tận dụng các cái thể loại bảo hiểm khác nhau để nhận được tiền uh, nhận lại được cái khoản tiền nhiều hơn số tiền mà mình đã thanh toán cho bệnh viện. À còn hành trình đi về nhà thì mình rất là hưng phấn vui vẻ Vừa bước ra khỏi bệnh viện đã thấy bao nhiêu là hoa đào nở rộ sắc xuân trên đường từ bệnh viện ra bến xe buýt Mình còn lượn lờ tới chỗ này ghé chỗ kia ngắm nghía Xong rồi ừ, quay lại chụp vài chiếc ảnh đêm của bệnh viện Bye bye giường bệnh, bye bye bệnh viện Ok, cảm ơn các bạn đã nhẫn nại xem hết cái video dài dằng dặc này Bye bye và hẹn gặp lại các bạn